Sinh dung chúa diệm nhẹ, Tranh chiếu với ninh lòng hải Nhật tiêu sinh dung Tình công hoi Nhị dung Ô yếm hàng chĩa nhẹ chéo à Miền to chĩa Bảo dung tranh mây Nhẹ mình xây lòng hải Lùng đom chun yang Mây chết ruộng hám miền lung muốn chẳng chun yang mười diệp chua như heo, lùng diệp tiêu phín phát như trà xỉ cháu tôm tàn pa phiêu tàn pa phát phủi du như phâu ô chéo à mười dấu như xỉ bun ia ẩn hay mười như bùa dấu như công bun ia dần nhiều như bảo dung ô chéo à mê dấu nhé công sẽ kinh hô hay mê nhiên hiếu hắm nhé xì giả đô miền hàm miền mái hay hiếu miền hồng miền mái hay mình bẻ mấy cuốn miền hoài miền thắng mía bát suốt giờ chúng ở miền giờ tu lồng chiến pháo nên vuaจะเก่งอจูเมียดเทาอย่าเร็วอืมป่าเจ้าอ่ะเมื่ออย่าเร็วตู้เจ้าโลเจียโอเจ้าอ่ะเมื่อเยวินวังเมื่อเยวินจาจุ้งอจูเมียนอ้อเมียนเหยียดจุ้ง ở chủ gián mười bun ye hên hăng hiền ngùng no mười lồng xiềng yêu tổ chén ye ye nhem chinh tu quật ye nhe vinh vang xuôi ye nhem nòm hoàng hải ỏi bó ye vơ tế ọ miền chủ miệt khu miền ổn hăng tao nó hạng Dạ, lô tài hăng yếm Lebanon như sĩ đa trùng điảng no. Nên buôn hăng chuồng yếm chẳng xéo như béo như điảng. yếm yê buôn như thiên hùng như lạt cả nhúa chẳng chia tài. nên vua nhằng chế cố bà trò giang biếu hải sản nhà nhiễm mang nhẹ quỷ bún chính chiếu xe chiên nhẹ nên xe yê nhẹ là bế yêm nên mấy mà hải dùng mấy họp